Hello, teacher. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, Tom. Hello. Are you uh, watching football? No. Who is who is against Vietnam right now? What is what is the um, score? Malaysia. Vietnam versus Malaysia. Okay. Uh, so what what is the the score right now? đúng Đang nghỉ giữa giờ đúng không? It is half time. Hello Ủa mà em. Em chào con. Không, các, các con có muốn xem bóng đá không? À đâu không phải là các con muốn xem bóng đá không? Các con có thích xem bóng đá không? Ủa. Nhưng mà hôm những cái hôm mà cô dạy thì toàn là những cái hôm có bóng đá hoặc là có một cái gì đấy là quan trọng. Con là con gái okay con là con gái nhưng mà con vẫn thích xem bóng đá đúng không ờ, bóng ờ, đá thì cô nghĩ là ai cũng thích xem bởi vì kiểu là nó tạo cho mình cái không khí ấy, xong rồi có một cái gì đấy rất là đoàn kết với giữa những người mà xem bóng đá với nhau cũng không phân biệt là mình ở nước nào hay là mình là bao nhiêu tuổi hay mình là giới tính nào khá là hay đấy không biết là bây giờ đang tỷ số như nào rồi cô cũng mong là Việt Nam thắng Việt Nam Việt Nam có vẻ khá là trội ở SEA Games năm nay chắc là chủ nhà đây là khí thế nó kiểu tăng vọt ấy ok hôm nay chúng ta sẽ vào bài và chúng ta sẽ um, học về lý thuyết một chút sau đấy thì chắc chắn là sẽ có quiz blockit ở cuối giờ rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ xem read the text again and find more examples of past simple negative and past simple questions ok con bây giờ ờ, cô cần uh, hai bạn đi các con cứ lấy cái bút ý, gạch chân hoặc là highlight một bạn sẽ làm về past simple negative này một bạn sẽ làm về nhỏ bạn nào đang hát ba thưa con gì đấy ok một bạn sẽ làm giúp cô về câu uh, thì quá khứ ở dạng phủ định và thì quá khứ ở dạng câu hỏi nhá các con gạch chân vào thôi bây giờ cô mời hai bạn thôi cũng chỉ có hai bạn thôi à, <laughs> đầu tiên là bạn ờ, bạn hữu nghĩa đi sau đấy là bạn phương kena nhá bạn hữu nghĩa gạch hết cho cô tất cả những câu nào mà nó là thì quá khứ đơn nhưng mà là dạng phủ định còn bạn phương kena thì con làm cho cô cái câu hỏi ở thì quá khứ gạch chân vào trong bài nhé ok ờ, các con nhắn gì ở trong này? Việt Nam bỏ lỡ bỏ lỡ tới hai cơ hội ừ lúc khoảng 7 rưỡi cô ra ngoài kia thấy bố mẹ cô kiểu đang đang thấy hô rất là to tự nhiên chả thấy nói gì nữa thì chắc chắn là trượt <laughs> Chốc nữa thử cô ngồi trong này rồi cô cũng nghe ngóng xem là có vào không. Nếu mà vào thì ngoài kia ồn này, ngoài đường ồn này, xung quanh nhà cô rất là nhiều cửa hàng bia. Nên là mọi người sẽ đi nhậu vừa nhậu vừa uống bia vừa xem bóng đá. Đấy. Vui nhỉ? Việt Nam tổ chức này vui phết. Hàng năm tổ chức được không? ok cô thấy bạn hữu nghĩa đã đang làm rồi bạn phương đâu rồi con có điền được lên trên viết được lên không thế rồi à? không bấm nhầm đấy con cứ lấy bút con có thể highlight này con có thể gạch chân này miễn là cô đợi em ừ ok nhiều lắm nghĩa đúng rồi ok con phải gạch luôn cả cái động từ nữa nếu mà chỉ gạch cái didn't thôi thì nó cũng không phải là cái cấu trúc của câu phủ định đâu đúng không đúng rồi rồi cô cần một bạn viết cho cô cấu trúc của câu phủ định trong thì hiện tại à, trong thì quá khứ đơn là gì à, bạn Đức An nha Đức An viết cho cô vào cái chỗ trống ở dưới chữ participle negative này này sau đó là bạn Trương Khánh Linh viết cho cô cái cấu trúc cái form của nó ấy, về câu hỏi trong thì quá khứ đơn nha Ô, cô cô bây giờ thế nào cô đây con viết vào đây con viết vào chỗ trống này con con viết cái cấu trúc của nó ra kiểu chủ ngữ cộng gì cộng gì cộng gì à, vâng ạ à. chia làm ba trường hợp uh, negative positive về question của à của con là chỉ negative thôi con ạ đây của con là cái past simple negative còn bạn Trương Khánh Linh sẽ là past simple questions nha rồi bạn hữu nghĩa và bạn kenna thì đã có việc của các bạn ấy rồi là cái chân những cái phần đó có ở trong bài rồi đúng rồi giỏi nè các con đừng có bỏ lỡ cái đoạn ở trên này nữa nha cái đoạn màu tím ở trên này này cũng có đấy đúng không đấy nhiều lắm đúng rồi rồi Rồi bạn Đức An và bạn ờ, Trương Khánh Linh nếu mà các con viết xong cái ờ, form mà con của các cái thì mà cô vừa giao ấy thì con cho cô xin một cái ví dụ nữa. Ví dụ viết ngay xuống dưới. Có thể lấy ví dụ trong bài hoặc là lấy ví dụ của bản thân con được. Ok, Nghĩa con đã hoàn thành chưa? Hãy cô check nha. But they weren't at school. Corner, cái, ờ, cái sổ corner ờ, nó bị lỗi cô nên cô thông cảm cô. Ok con không sao. Cô vẫn đọc được, vẫn hiểu được là được. Rồi, bạn Nghĩa có chữ tiếp này. They didn't earn. Đúng, they didn't earn any money. Họ không kiếm được một tẹo tiền nào. We didn't have much time. I didn't stop for lunch. Đúng rồi này. I No, I didn't. Đây là câu trả lời cho câu hỏi trên đúng không? Rồi. But I didn't do any cooking all week. I didn't want to work. Đúng không? Rất là giỏi. Phương, à, bạn Phương biết con đã làm xong chưa? Cô cứ chữa lần lượt nhá. Chúng ta có những câu hỏi này. Did they enjoy their week at work? What did they learn? Nhớ là bạn à, chúng ta sẽ có hai loại câu hỏi là yes no question và câu hỏi có từ để hỏi đúng không? uh, information question đấy thì bạn uh, Trương Thành Linh cũng biết đủ cho cô nha rồi where did you work what did you do did you enjoy it đúng rồi hai bạn hữu nghĩa và Kena rất là giỏi xong rồi rồi I did not go to school today bạn Đức An đã viết đúng cái cấu trúc của thì hiện uh, thì quá khứ đơn ở dạng phủ định rồi là chủ ngữ này cộng did not mình có thể viết tắt là didn't đúng không nào I did not hoặc là I didn't sau đó chúng ta sẽ cộng với động từ và nhớ động từ này phải ở dạng nguyên thể nha nguyên thể không chia sau đó con có thể cộng với tân ngữ bất kỳ rồi ví dụ của bạn ý là I did not go to school today rồi hôm nay thì tôi đã không đi học ok và nhớ khi mà mình sử dụng thì quá khứ đơn ấy, thì mình cần có nên có cái chạm từ chỉ thời gian chẳng hạn như là yesterday this morning today uh, last night two weeks ago last year đó last night in uh, 2010 đó ok Sư Khánh Linh, con mới viết cho cô đây là cái cấu trúc của câu hỏi nhưng mà nó mới chỉ là yes no question thôi đúng không? Thế thì nếu mà câu muốn hỏi về thông tin, con sẽ viết như thế nào? Chẳng hạn như là hôm qua cậu đã làm gì? hôm qua cậu đã ăn gì đó rồi bạn minh trí giúp cô nhá thế con sẽ trả lời cái câu uh, did you do your homework như thế nào con viết ở đây cô được không phải viết ở đây nha đấy con hãy trả lời cái câu hỏi của bạn ấy như thế nào đấy như cô vừa nói thì mình nên có một cái trạng từ chỉ thời gian nào đó ở đây kiểu như là last night đấy cô sửa chút rồi did you do your homework last night rồi minh chỉ con viết bên cạnh luôn nha con sẽ trả lời câu này như thế nào trả lời một cách ngắn gọn short answer mải nói quá quên không cho các bạn khác vào trong phòng rồi ok Ok, yes I did. Nhưng mà nếu mà con muốn trả lời là không thì con sẽ ghi như thế nào? ghi ngay xuống dưới của cô nha ok bạn trương khánh linh đã viết thêm cho chúng ta rồi The ờ, wh này thì có nghĩa là bạn ấy đang viết là từ để hỏi đúng không từ để hỏi chúng ta có nhiều lắm hầu hết là bắt đầu bằng chữ VKH. chẳng hạn là what who when why which where đấy Ngoài ra chúng ta có một số từ như là how. How thì how long, how many, how much, how often, how long, how far. Đấy, nhiều lắm. Cứ mình muốn hỏi cái thông tin nào đó thì mình thêm cái từ để hỏi đó vào đằng trước thôi. Vào đằng trước là vào đằng trước ngay cái câu này. Đấy, kiểu thế. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Minh Trí chuẩn của con ơi. Ok, thank you. Cũng sẽ tiếp sang bài tiếp theo nhé mà các con đã nắm được rồi chiu chiu ờ, thiếu câu identity này <laughs> rồi xóa cô sẽ xóa cái trên bảng đi nha đỡ dối ok chúng ta có bài tập tiếp theo task number 5 correct the sentences chúng ta sẽ có câu này đều là những câu có thông tin sai nhiệm vụ của con sẽ phải sửa những câu này chúng ta có ba câu <laughs> thôi chúng ta có ba câu thôi bây giờ cô cần một bạn ba bạn tìm giúp cô những cái phần thông tin cái vị trí mà chúng ta có thể tìm được cái thông tin này ở trong bài để mà chúng ta đối chiếu ấy rồi cô sẽ gọi ba bạn trước nha chúng ta chưa làm vội chúng ta chưa sửa vội cô cần các con tìm giúp cô cái phần thông tin đó trong bài để chúng ta đối chiếu với câu hỏi xem có đúng không Ok, đầu tiên là bạn Jerry này. Các con cứ giấy bút và highlight hoặc là gạch chân lên nhé. Bạn Jerry làm giúp cô câu 1. Tìm thông tin đó ở trong bài. Bạn tiếp theo là bạn... Uh, bạn nào đây? Tino. Ôi, bạn chưa Khánh Linh con có cái kiểu avatar gì đẹp nhất con kiếm ở đâu ra vậy? Ê, ê. À? à, Jerry cũng thế. Trời, chị rồi. Ok Ờ, bạn Linh Chi là giúp cô tìm giúp cô phần câu hỏi ở câu 1 bạn Tina là giúp cô câu 2 tìm cái phần đó ở trong bài và tiếp theo là bạn uh, Phan Nguyễn Ánh Ngọc làm cho cô cô ba các con nhắn gì trong chat nhiều quá ok tôi xin lỗi hôm nay cô lại nhìn cô lại nhìn cam của các con cô lại chưa đọc rồi nhưng mà cô cô nhớ cô nhớ con rồi cô nhớ là bạn nào cô gọi và bạn nào cô chưa gọi là cô sẽ ờ, cố gắng gọi đầy đủ đấy Jerry làm câu 1 Tino làm câu 2 và bạn là Phan Nguyễn Ánh Ngọc làm giúp cô câu 3 tìm phần thông tin rồi đã nhá nhưng cô có bao em đâu con là ai con là ai Minh Chí không phải Minh Chí con là Đức Minh à đúng mình đúng không? Có gọi mà. Cô không gọi à? Thế thì lát cô gọi. Có nhiều nhiều cơ hội lắm. Ok. Các gạch chưa, cái chân chưa? Nếu mà không sử dụng được cái annotate phải báo cô luôn nhá. Không là không làm được thì cũng mất thời gian. rồi mì hơi nhiều trong <laughs> ở trong chat Lê Bùi Phương Anh con muốn trả lời để cô đợi uh, ba bạn xem là các bạn ấy có đang làm không ok cô thấy bạn Jerry làm rồi có nghĩa các bạn ấy làm thôi Phương Anh đợi cô uh... ờ, con cho cô là nếu mà có thể là con chỉ tìm từ thôi đúng không còn điền từ vào thì là bạn khác đúng không Ừ, đúng rồi con Hiện tại các con mới tìm cho cô cái phần thông tin đó ở trong bài thôi nhá, chưa viết, chưa sửa. Không biết đã đúng chưa đây? Ok, câu 1 chúng ta có câu hỏi là The cafe opened at 6 o'clock in the morning. Ok, cô thấy có một bạn gạch chân ở đây. Đúng không nhỉ? Đúng đúng không? Đúng rồi, đúng là cái phần thông tin này rồi. Tiếp theo, Nina finished work at 7 o'clock. Nếu mà chúng ta muốn tìm thông tin về bạn Nina thì chúng ta phải xem những câu trả lời của bạn ý. Nina thì cũng là bạn mà làm ở quán cà phê nên là chúng ta cũng sẽ phải tìm cái câu trả lời của bạn Nina thì mới tìm được thông tin, mới biết thông tin ở đâu. Và câu cuối cùng là Julia opened the letters in the afternoon. Câu số 3 thì phải nhìn xem là bạn Julia trả lời như thế nào và nó sẽ có cái liên quan gì đó đến letters Ok Ánh Ngọc Ánh Ngọc con đã đang làm chưa con đã đang gạch chân được chưa con đã tìm được cái phần đó chưa dạ rồi ok con gạch giúp cô lên trên nhà con dạ cháu có hai lá đây rồi cô ơi ok chuẩn rồi rồi ok cô thấy con là gạch chuẩn rồi đấy bây giờ cô, cô mời ba bạn nữa ok bạn đầu tiên là bạn lê bùi phương anh em em của bạn là lê bùi đức an đúng không phương anh nè vâng ạ à. <laughs> ok ok đúng một tí bạn ờ, bạn tiếp theo là bạn bill gates viết được không con viết được đúng không Ờ, bạn uh, tiếp theo bạn cuối cùng là bạn uh, bạn nào sao toàn là đức an chứ thành linh nhắn ở trong chat vậy <laughs> tiếp theo cô sẽ gọi bạn uh, bạn nào mà vừa bảo là cô không bao giờ gọi con ấy nhỏ bạn nào đấy cô muốn làm không con <laughs> không phải nào đấy Thành Linh nào, cho cô xin một cánh tay đây cùng khủng cho bạn China vậy trời Đức An đợi cô trời ơi con trả lời <laughs> rồi cô đang để cho cơ hội cho em của con trả lời rồi đó bây giờ các con sẽ sửa giúp cô và viết nó ở phần chỗ trống này xem mình sửa câu đấy như nào nhá thông tin đúng là gì các bạn trước thì các bạn đã tìm cho chúng ta phần đó rồi giờ các con chỉ được sửa thôi Ơ có một bạn tên là Thanh Trúc Thanh Hồng gì đó cứ joining mãi không được tức là do mạng cho cô thông tin đi Tina ơi con phủ định thì <laughs> thì tất nhiên là đúng rồi đúng không à, con cứ viết câu đấy đi con viết câu đấy đi rồi con viết một câu nữa là cô <laughs> cứ, cứ viết đi không phải xóa đâu Con nói vậy thôi tất cả hai cách đều được sao trong trường hợp nó con bí quá thì các con lại chả phải biến câu đấy thành phủ định à đúng không phải phủ định nó ngay nhưng mà đây thì mình có thông tin đúng ở trong bài ấy, cho nên là mình à, dạy gì mà mình không biết đấy đây là cái tội để <laughs> việt để việt ki nhá Phương Anh con đã viết được chưa? Bạn Bill Gates viết đi nha. Mấy giờ rồi? Còn lâu, còn lâu chúng ta mới hết giờ sẽ có rất nhiều thời gian để làm quiz trong khi đó cô sẽ xem tỷ số hiện tại là bao nhiêu vẫn không không cô ạ vẫn không không có nhưng mà cái trận này có quan trọng không trận này có quan trọng không có ờ, mang tính quyết định này nếu mà thắng là vô vô chung kết cô ạ đã chung kết rồi sao nhanh vậy Ủa, phương anh có một cái to vậy Có cái to đấy lúc kia nó có anh Tâm coi như tôi có biết to thế yeah. the cafe opened at 7 o'clock in the morning ok đúng rồi đúng rồi đấy nó hơi to nhá đúng rồi hơi to nhá. hơi chắn màn hình chút nhá rồi bạn Tina xem nào she opened the letters in the morning rồi in the morning đâu nha <laughs> in the morning ok thì cái phần công phần thông tin là nó ở đây in the morning I open all the letters rồi công việc chúng ta chỉ đợi bạn là Bill Gates thôi con ơi con biết chưa giờ con, con được không cô con không nếu mà con không biết được con nói vậy nói cho cô vậy nào đâu nói cũng được con ạ tự bật mic lên nói cô vẫn mở mic cho các con không nghe thấy gì <laughs> đâu rồi à đây rồi Nina finished work rồi bạn Tina lại cũng viết vào đây He, Nina finished work at 2 o'clock Nina hoàn thành công việc lúc 2 giờ hả đúng rồi đúng rồi đáng lẽ là bạn ấy phải ở lại đến 6 giờ cơ nhưng mà bạn ấy 2 giờ bạn đang nghỉ ừ. rồi rồi đúng rồi xong rồi chúng ta có ba câu tiếp theo cô xóa phần trên bảng rồi cô lại mời ba bạn gạch chân giúp cô những cái phần thông tin mà con có thể tìm được trong câu 4, 5 và 6. Cô mời ba bạn tương ứng nhá. Là đầu tiên là bạn uh, trời đất nhắn hơi nhiều tất nhiên là cô nhìn trong ờ, trong chat thì toàn là Đức An và bạn Trương Thành Linh nhắn <laughs> nhìn trong đấy thì chỉ gọi hai bạn ấy thôi cô phải nhìn ra chỗ khác câu một bạn nào tìm giúp cô đây bạn là ờ, Cersei Boy đây tên của bạn ý như này tìm giúp cô ở trong bài gạch chân giúp cô highlight giúp cô câu số 5 là bạn um, con cô con chờ cô chờ con con uh, bảo em con uh, làm cách nào viết nhỏ lại <laughs> ôi bạn J đi chạy đâu à? cô chỉ nhìn thấy cái, tủ thôi bạn uh, câu số 2 là bạn Nguyễn Trí Hiếu không biết con có viết được lên trên này không thử nhá gạch chân giúp cô phần thông tin tìm được trong bài ok và bạn uh, tiếp theo là bạn bạn nào anh co <coughs> sunflower được ăn chào cô rồi cái chân cô được đấy cô nhưng mà tại con lười quá đấy cô ai lười sao lười tại lười con em con nó lười à? <laughs> trời con bạn đâu bảo con xin cô là sao con xin cô làm cái gì muốn làm bài á à muốn làm gì được rồi từ từ thì cô đợi các bạn ờ, gạch chân cái đã thì nào lúc đấy là lúc đâu cô busy đâu cô ở ở tab khác thế này mới có khi nào có cô mở chứ cô mở lên rồi bạn nào điền ở đây nhỉ other times đúng rồi xóa mất rồi other time he asked me to use the computer to look for information he needed à, câu 4 nữa xem nào Julia used the computer to send emails đầu tiên từ khóa chúng ta là Julia nên chúng ta sẽ phải tìm những thông tin liên quan bạn Julia và những câu hỏi câu trả lời của bạn ý Julia này có gì liên quan đến computer này đấy số 5 là lại là bạn Nina tìm câu trả lời của bạn Nina à, số 6 là bạn Julia đó Các con cạch chân được chưa? Yo. Bạn là ờ, sexy boy rồi. Nhắn vào trong chat mà chẳng thấy làm đâu cô gì. Chat nhiều quá. Chat nhiều thật. Con xin cô. Chino vẫn xin cô. Chờ cô. Chờ cô. Bill Gates. Làm luôn hả cô? không con con sẽ gạch chân con sẽ gạch chân nên phần thông tin con có thể tìm được ở trong bài chưa gạch chân tìm thông tin đấy là ba bạn ở trên bảng là tìm thông tin nhá còn ba bạn tiếp theo à nhanh có con gạch đi các con gạch chân đi để cô gọi ba bạn tiếp theo để chúng ta sẽ uh, sửa cái chat nó che thông tin che che cô thế không cái gì đâu có một là bạn là trời không có chân hả rồi tôi gọi luôn này Tino sửa cho cô có bốn mi là bạn nào bạn mi là bạn nào thích mi ở trong này sao cô biết là bạn nào hả chắc là bạn Nơi. chịu không biết tên không bọn biết gì không biết gì hết vẫn thấy chat nhảy nhảy loạn chính hậu lên thôi thôi thôi không chat nữa <laughs> nào gọi bạn cô hương vâng, siêu xấu nhá cô hương siêu xấu làm uh, câu số 5 nhá viết tắt thôi không uh, đủ chỗ để <laughs> đây chxs <laughs> số 6 này em số cô 6 là bạn uh, em cô em cô là bạn nào Lingo. Hả? Tôi tên là gì? Trương Khánh Linh. Trương Khánh Linh. Khó thao. Thao. Gọi rồi. Cô gọi các bạn chưa gọi. Chờ cô nhiều bài. Con cô. Lan Phương, Bùi Lan Phương. Ừ. biết có <laughs> biết được không nữa. Nhanh nhá các con nếu mà cô gọi mà không làm được thì phải báo cô luôn để cô gọi các bạn khác em cô em cô phải em cô chả biết bạn nào với bạn nào cái này chỉ sửa rồi à cô à, ba bạn sexy Boy Nguyễn Trí Hiếu và Sunflower gạch chân cho cô ở trong bài tìm thông tin cô vì em dùng máy tính nên là bạn. em không em không có chế độ highlight với viết có mà máy tính á con dùng máy tính thì lại càng có annotate chọn draw chọn uh, các cái ờ, đường nét mà con muốn được bạn Nguyễn Trí Hiếu có đang làm không ý nhỉ bạn Lan Phương sửa luôn cho cô nhá nhiệm vụ của con không phải là gạch chân đâu mà con sẽ viết luôn đó bạn nào đang mở god. Sassy boy. Other times he asked me to use the computer to look for information he needed. Uh ừ -huh. Rồi, bạn Sassy boy đã tìm đúng thông tin rồi đấy, tìm đúng vị trí rồi đấy. Nào là gạch chân màu xanh nhỉ? I didn't do any cooking all week chắc là bạn uh, ờ, Nguyễn Chỉ Hiếu đúng không? Có gạch chân đây đúng không? Rồi, Hiếu. No, it's me. <laughs> it's me là rồi thế bạn Chỉ Hiếu đâu? Very. <laughs> Trời đất ơi, con phải ít ra con cũng phải xin phép cô chứ. Cô mới biết được là ai làm chứ. Rồi, bạn là ờ, uh, Sunflower chắc là con gạch cái này đúng không? I wanted to work in the TV studio. Cô còn bạn đi chưa cái kiểu này thì em không có chỗ em không có chỗ gạch à giờ em không có chỗ để có phần highlight và vẽ đây con viết đây gì viết chỗ này gì con viết đấy con viết ở đây con viết chữ type type type cũng không nhưng có. mà không có là sao con không hiểu đây con có một là chỗ cũng không trắng. có phần tag ý cô ạ không có text thế á annotate cộng text chọn text rồi viết ra đây cô không biết à? cô cô em không có cái phần biết chữ ấy, cô ờ, cô cô gọi bạn khác đi <laughs> thế con có thể nói cũng được nói không à? nói đi vâng em tí cho thời gian nghĩ rồi nói nha số 6 bạn san sao ở gạch chân đúng chưa nhỉ Julia có thật sự là làm việc ở TV studio không? Đấy nếu mà con gạch chân ở đoạn này thì thì chưa đúng lắm đâu. Mình chưa có được cái thông tin mình cần mình cần uh, phải nắm được. Ừ. Chưa phải câu này. Nó xung quanh câu đấy. Sắp đến rồi. Ok, Tina đang viết Julia. Ờ sao không triệu từ? Không triệu từ nè. Không triệu từ. Julia used đúng không the computer to gì gì đó nghĩa là chúng sẽ Lan Phương Ôi con có viết được không nhỉ viết bằng cái phần uh, text cái bạn mi con sao viết linh tinh lên trên uh, bảng hả con cô ơi, cô hmm? mi chỉ con cái cách để viết không cô chỉ có cách viết á vào annotate vào text rồi mình đánh ra là được cô trên điện thoại có biết được chữ không cô trên điện thoại biết được chữ không cô chưa thử bao giờ nhưng hình như là không như là biết được rồi cô <laughs> cô sợ là không trên điện thoại cô có ý cho con với ôi cô chữ cô chữ là có là phải tay mình viết cơ em nó ừ. xấu lắm Trời ơi, nếu nếu bạn nào mà không viết được thì đọc cho cô vậy nào bạn là cô Hương siêu xấu đâu rồi đọc cho cô đi ừ. con sẽ sửa như nào con ghi là cô Hương xinh đẹp trong học kép cô nào đâu rồi ơ ờ, nói đi con không viết được thì mình nói ờ, thôi Câu năm, Có phải là I wanted to work in a cafe because I like cooking? Hả? Không, mình chỉ sửa thôi con. Con sẽ sửa là gì? Viết hẳn câu này vào. Nina didn't do any cooking in the cafe. Đúng không? Đấy, biến đổi câu này thành câu phủ định. Rồi bạn uh, ờ, yeah, Khánh Linh viết cho cô đi em cứ bạn tưởng là khoanh cơ cô trời ơi khoanh cái gì vậy con có chỗ nào để khoanh đâu chưa khánh linh viết giúp cô cái câu sửa của câu số 5 nha à, grammar cô cô chỉ em cách đi cô ở đâu mà cô em chưa thấy con dùng máy gì đấy máy tính hay điện thoại máy tính thì là ở phần annotate sau đó chọn text Bruh còn trên điện thoại cô không chắc phần view option nhá à? bấm vào trong đấy xong rồi vào trong cái phần nút này được đó không biết đâu view option mở trên đi có phải Lan Phương nói không dạ không ạ cô ơi cô nhưng mà nói cô. bạn nào cứ bảo cô dạy thế bạn nào cứ bảo là cô chỉ cho con cách làm ấy con là bạn không nào Sunflower con phải gạch chân ờ, đúng cái phần này cho cô đi. Bạn chưa Hạnh Linh đâu à, rồi. Bây giờ em mới biết cách. Em share cho lớp cách mà viết. Trương Khánh Linh nhá, viết giúp tùy, cô. Tùy. Viết giúp cô cái câu sửa À em tìm 5. được cách rồi cô. Em yeah. tìm được cách vẽ trên máy tính rồi. Vẽ thì thì trên máy tính nó có phần bấm vào phần tùy chọn xem. Sau đó bấm vào chú thích. Thế là cô mới vẽ. Bấm vào view option ấy view option cô không chắc máy cô dùng máy tính à trên máy tính á, thì nó phần annotate ở phần cái thanh công cụ ấy con có trong cái phần view option nhá xong rồi bấm vào annotate cô annotate ừ, nói chung là annotate nhá ừ. <laughs> ok đi là trên the, the didn't không phải didn't do the cook rồi didn't do the cooking đúng không do the cooking mày đúng chứ không ai nói do the cook rồi, Bùi Lan Phương còn viết được không nào? Bạn là Sunflower uhm, có không một chỗ được mà cô. thông có một cái chỗ mà thông tin nó nó ngay đây là con ơi nó ngay đây luôn này cô gạch này chắc là con nhìn ra luôn đây đoạn này I worked in the office of the TV company thấy chưa? Đấy mới là câu Đấy mới là phần thông tin chứ Lan Phương con viết không hiểu con mà không biết được thì cô gọi bạn Đức An nhá Đức An viết giúp cô câu trả lời câu sửa câu 6 nha vâng à. mà viết mà Đức Đình viết sai này đấy Đức Đình viết này à chết rồi Đức Đình thiếu chữ N là là, là sai rồi Viết sai chúng ta có bị trừ điểm không cô? Có <laughs> trong bài thi chắc chắn là có trừ điểm rồi còn bây giờ thì cô cũng chẳng có điểm mà trừ Ôi, trừ bao nhiêu ạ à? trừ cả câu Ôi, luôn đấy con trừ cả câu luôn viết sàn từ trừ hết kể cả bài viết lại câu này hay là bài nói chung là cứ bài tự luận viết sai câu là trừ điểm không cô nào nhẹ tay chắc trừ nửa số điểm nhưng mà cô nghĩ là không có ai làm thế cả nó có ba rem điểm hết rồi có cô làm thế <laughs> Rồi, Đức An viết giúp cô nhé. Bạn uh, Tino xem viết đúng chưa nào? Julia used the computer to look. Để nhìn á. Look for information. Thực tế, có thực tế em là cô siêu số em tên là Bùi Minh Dũng đi cô. Bùi Minh Dũng, Bùi Minh Dũng. Ồ, rồi cô biết rồi. Để ừ. tên con đi, con cứ để cô Từ năm trước làm gì? Cô nhìn tên của con đi. Ờ, cho cho cô sửa câu bạn Tina cái đã chúng ta có cái cụm phrasal verb là look for look for something thì bằng với find something đấy tìm kiếm thông tin ý. con viết này thiếu rồi lúc lúc là nhìn nhưng mà look for thì là tìm kiếm được thế chúng ta sẽ phải viết cả cái đoạn này vào to look for information khoảng thời gian qua để tìm kiếm các cô ừ tìm kiếm còn gì con look for là find đồng nghĩa với cả find rồi mời bạn được ăn viết rồi đúng không? À, Julia worked in the office of the TV company. Đúng không? Ok, xong nha. Ôi, Wizzy ừ. đi cô, Brookie đi cô. Rồi, chúng ta còn một bài duy nhất. Chúng ta còn một bài duy nhất mà cùng chúng ta bắt buộc phải xử lý trong nay thì mới sang quiz được đó là bài nghe nào ok uh, bài này bài này thì cô muốn các con đều làm được nên là các con sẽ viết những cái đáp án vào trong chat nhá nghe nhá lắng nghe nhá mai cô bây giờ cô không giờ cô không gọi cô. bạn nào cả tích cô không cho tích còn... không được tích cô ừ. disable annotate <laughs> không cho biết lên trên bảng phải với chat cô ơi 1.38 quá chát rồi cô ơi con nói à, là cô con không được everyone rồi mọi người biết là chat được rồi a la là không biết được trên lên trên bảng lại nha track 1.38 Hi Joe, how was your job last week? It was great, I loved it. Where did you work? I worked in the museum. Oh no, that sounds boring. It wasn't boring, it was fun. Really? What did you do all day? I worked in the museum shop. I talked to the customers. I helped them find things to buy, and I answered their questions. What time did you start? I started at 8 o'clock in the morning. The shop didn't open until 9, but we needed to get things ready. How did you travel to work every day? Did you go by bus? No, I didn't. I walked. The museum's quite close to my house. Oh, I didn't know that. And how did you get the job? Did the school find it for you? No. I called the museum and asked for a job. At first they said no, but I tried again and they said yes. Wow, well done, Joe. And they say I can work there again in the summer holidays. Wow, that's brilliant. Congratulations. Thế rồi. Nghe lại đi cô à? Nghe lại á, nghe lần nữa rồi con con vẫn viết vào trong chat nha. Track 1.38 Hi Joe, how was your job last week? It was great, I loved it. Where did you work? I worked in the museum. Oh no, that sounds boring. It wasn't boring, it was fun. Really? What did you do all day? I worked in the museum shop. I talked to the customers. I helped them find things to buy, and I answered their questions. What time did you start? I started at 8 o'clock in the morning. The shop didn't open until 9, but we needed to get things ready. How did you travel to work every day? Did you go by bus? No, I didn't. I walked. The museum's quite close to my house. Oh, I didn't know that. And how did you get the job? Did the school find it for you? No. I called the museum and asked for a job. At first they said no, but I tried again and they said yes. Wow, well done, Joe. And they say I can work there again in the summer holidays. Wow, that's brilliant. Congratulations. Rồi, giờ thì hết rồi. Ok, cô sẽ check nhá. Cô thấy các bạn là easy luôn á. Rồi, chuyện nhỏ luôn. Quá dễ. ok. super easy game là dễ <laughs> ok rồi rồi xem nha cô thấy là hầu hết các bạn ở trong chat là điền này một a này 2B 3B và cuối cùng là 4C đấy là đúng chúng ta nha ok chúng ta có A B B C rồi cô hỏi các con một chút thôi các con thôi cô gọi từng bạn đi what did he do what did he do trả lời bằng uh, bằng lời lúc cô á bạn uh, bạn nào đi nhỉ bạn Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Khánh Linh what did he do trả lời theo ý hiểu của con nhớ được cái thông tin nào trả lời thế Nguyễn Khánh Linh rồi ờ. còn còn đây Nguyễn Khánh Linh. Ok, cô thầy có mở mic rồi nè, con cứ nói đi. What did he do? Ừ, còn chưa nghe rõ lắm cô. Con chưa nghe rõ à? Thế thì con con chọn ờ, nếu mà con nhìn vào mấy con có làm bài này không? Con có biết là mình sẽ chọn câu A không? Hay là con có một cái đáp án khác? Ừ, con chưa mới chọn được câu 2, câu 3, câu 4 mà còn câu 1 chưa làm được. À thế thì con nói câu 2 cho cô đi. What time did he start? 8 ừ, o'clock. Ok, eight o'clock. Nếu được con trả lời cả chủ ngữ và vị ngữ thì con chủ ngữ và động từ con sẽ nói như thế nào? Start at 8 o'clock. Chúng ta ừ. ý đây là thì quá khứ nhé. Thì mình sẽ trả lời là he started đúng không? He started at eight o'clock. Rồi. Rồi. Ok, thank you. Uh, bạn ờ, một bạn Thi bạn Tina giúp cô uh, trả lời giúp cô câu một đi. What did he do? Uh, he talk with the customer, answer their questions. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. He worked in the a museum, the museum shop. He talked to customer and answered their questions. Rồi, rồi. Thank you con. Câu số 3. How did he travel to work? Bạn An. Không phải bạn Đức An đâu mà bạn. Tôi ấy. Tên con là An. Rồi câu trả lời của cô How did he travel to work? Tôi nói đi. Mình chọn câu ờ, B đúng không? Bạn ấy đa bạn ấy đi đi đi làm bằng phương tiện gì? He travel to work by đi bộ mình có dùng từ by không con? By chỉ dùng cho à. à, giao thông He was Nó cứ nói, bạn An cứ nói đi. He He walking. Ok, đây là thì quá khứ đúng không con? Thì bạn là đi bộ, đi bộ là walk đúng không? Nhưng mà chia sang quá khứ chúng ta lại thêm ed này. He walked to work hoặc là he traveled to work on foot yeah. đấy có hai cách trả lời như thế một là walk hai là travel on foot rồi câu bốn nhá travel to work ờ. on foot đúng rồi giỏi giỏi con ơi cô thấy nhiều bạn cô thấy nhiều bạn hay gọi hay hay đọc là walk kịch lắm nhá các con đọc là walk kịch walk walk kịch walk, walk. walk. walk. walk. walk sao con nói what rồi con cứ tưởng đâu là con sai à thế á người ta nói cũng cái giọng anh anh khá là khó Trung Quốc bạn on food cơ ờ ok rồi câu cuối cùng nhá ờ, ok cô Hương xinh đẹp trong hoặc kép <laughs> ok cô bố này how did he get the job how did he get the job bạn nào muốn trả lời câu này giúp cô nào cô chưa gọi bạn nào nhỉ rồi cô gọi hết rồi ạ ờ, <laughs> bạn Hoàng anh Tú à đúng không tên con là Hoàng anh Tú đúng không anh Tú Hoàng dạ không không đâu cô đang gọi bạn anh Tú Hoàng mà bạn ấy còn chưa bật mic. bạn ấy còn chưa bật mic nữa là Hoàng anh Tú chứ không ừ ý là tên của bạn ý để là anh Tú Hoàng à đây mở mở rồi mở rồi Nói câu, câu số 4 trả lời như nào? How did he get the job? Vì sao? À đâu bạn ý làm cách nào mà có được cái công việc này? Được cô. cô. Con con còn nhớ được cái thông tin mà người ta nói không? Dạ không. Ơ, ừ, bạn nào nhớ được? dạ. Con nói thật là cô. Không nói à? <laughs> bạn là Đức An hộ cô đi trả lời câu 4 how did he get the job um first he tried to work to call the museums of the word is but they say no then he tried again and they they say yes đúng rồi ok bạn ấy phải mất hai lần gọi cho bên um, viện bảo tàng đúng không đấy first he called the museums but they said no không phải they say nhá quá khứ mà đúng không they said no then he tried again and they said yes ok rồi là bạn ấy được nhận công việc đó luôn rồi ok đúng rồi con ơi thôi bài này để buổi sau đi buổi sau buổi sau brilliant thiên tài Ôi ơi hello con sao con liệu hôm nào chúng tâm lên giường cô cái gì cô cô không nghe rõ Hôm nay có chuyện tâm linh gì không cô? Hôm nay có có gì nhở? <laughs> Sao cô không nghe gì vậy? Có cô gì không? À? Cô ơi, cô nói về cả cô, tên con bị bạn cho tấn cho đến khi tám giờ 14 con mới vào được lớp của cô. Sao thế? Sao thế? Rồi cho Ôi, ném ập that flag. Câu cá đi cô, câu cá muôn năm. À, từ từ từ từ từ từ chúng ta làm quiz trước sau đó thì mới sang mới sang cái ờ, khác con sẽ làm bừa con sẽ hack nó bừa cái gì làm thì phải làm thật là bừa ai chơi làm bừa con hack đáp án ờ, check chat này này cô cô, hack đáp án không cô nghĩ là không được đâu Ô, con, con vào đi con nhiều đây cô Hai cô cô nào? bật mí cho cô cái con hack con người đáp án cô hack hack làm sao được hôm nay cô định cho con làm mấy cái bài về ờ, công về nghề nghiệp thôi mà buổi sau buổi sau thì cũng mới chính là cái chủ đề mà cô muốn cho các con làm con hack thì con mới lấy được đáp án cô thôi đừng hack làm thật đi cô sẽ hack cô kiểu gì kiểu gì con hết được theo con không nói đâu một <laughs> cái con <laughs> Ôi. các con thấy dạo này thời tiết nó mùa mùa hè mà cứ như mùa đông Có. cứ như mùa đông mùa thu mùa đông ảnh hưởng do bão ừ mai lại mưa đấy cuối tuần này lại mưa ở chỗ cô ở chỗ cô cô đâu ở chỗ cô, ở, cô ở Hà Nội ờ con cũng ở Hà Nội này cô đấy thì cô với con là mai chúng ta sẽ đi học đi làm và mưa mưa từ giờ Mà đến không? Ờ, cuối tuần mưa lân ờ. sang cả tuần sau đau khổ con ghét mưa hữu nghĩa ở đây là hiện tượng El Nino ờ, cũng đúng thay đổi thay đổi khí hậu El Nino là hiện tượng nhà kính đúng không cô ơi con lấy đấy đáp án các bạn vẫn đang vào các bạn khác vẫn đang vào chờ tí cô ơi con lấy đáp án rồi lấy lấy đáp án ở đâu này con nói cho cô biết này sẽ có một câu nó sẽ có đáp án là đích bình thơi đúng không cô cô không biết cô biết cô không quên đáp án rồi chỉ có con biết thôi tôi có bắt đầu đây không là mình hết giờ thì không làm được lúc kia đâu nhá đâu bắt đầu bắt đầu cô thấy con thách hành 啊。 bấm em bấm nhầm qua định này này bài này dễ con không khóc con đi lấy đáp án tiếp cô ạ <laughs> thấy chưa đi lấy đáp án tiếp đây thôi lấy đáp án rồi, cô. chữa qua tẹo thôi nhá có 10 có 11 câu thôi cô my dad didn't work rồi, rồi bài thế này dễ quá sau cô kiếm bài nào cô khó ơi. hơn Sao cô nhanh cho con hết đáp án tiếp nha cô con đến thực bốn cô my mom didn't go he didn't study We didn't play. Con mình đẩy xuống I didn't wear. My friends didn't come. They didn't see. Ancient people didn't use. We didn't swim. The cars didn't stop. Và cuối cùng là the shadow, the job shadow didn't help them. Rồi, sau, Cô tắt cái này, cô tắt quizzes và chúng ta sẽ cô sang. Số 14 rồi cô. Các con muốn làm về cờ cô chọn bài cờ là bởi vì là <laughs> đang có sea games cho nên là mình liên quan đến các nước nhau còn job thì sẽ liên quan đến bài của buổi sau thế rồi chúng ta làm Ô, flash nhé sao sao cô ấy nói là như thế cô ừ, là sao? không nhận biết được cờ cô ạ nào chọn đi các bạn ơi cô ơi không thế không không nhận biết được cờ cờ hay lúc last word ai kìa tower câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu câu câu câu câu cá cá cá cá cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá câu cá anh cô ơi anh à, cô ơi tower ấy chơi khó hiểu lắm con chẳng hiểu cô hai đúng rồi, cô no. đã quyết định rồi 7 phút nhá là 7 phút này 7 phút nhá buổi sau thì chơi thôi con ơi đầy đầy cơ hội con lo cái gì cô vô nhào vô thôi không nhắn vào trong chat nữa để cái link nó không thôi nha rồi yo yo yo yo yo Nhìn sổ đây nào Anh tiếp được không Ờ, anh kìa con Hôm nay con biết chơi đáp án không ạ? Thôi, biết chơi đáp án chán chết được Cứ như là kiểu spoil phim ấy Thế thì còn mất mất vui Đúng không? Còn mất nhưng mà không nhận biết được Vấn đề là con dạ, không nhận biết dạ, được Con ghệ cái gì đây? Ném linh tinh cái gì trong chat này vấn đề là không nhận biết được cờ không ạ không nhận có sao đâu không nhận biết được thì sẽ nhận biết được sao cô cũng cô cũng kể mấy cái loại cờ lắm mấy cái nước mà kiểu nó phổ biến thì còn biết đấy <laughs> nhưng mà, kiểu xa xôi hẻo lánh như kiểu châu phi không biết là cô cũng không biết đâu chắc cô biết được cờ của nam phi hết cái máy rồi cô sao không vào được con chưa vào được cô gửi lại link đây này Đã nếu mà không cô. vào được bằng link thì vào bằng cái ờ, cốt này nhá ta start cô. nhé bốn năm ba bảy ba à, không từ từ đã cô con vào đã nhớ con cô. vẫn vào được tiếp con con vẫn vào được tiếp cô. mà Thấy có đường link thì con cứ đợi đi con cứ skip đợi. đi cô skip đi please skip đi cô cái này lâu lắm cô ơi nó phải thế à. phải check xem máy của cô nó có bị đầy ram không trong lát nữa mà nó toang thì chết cô tắt bút chat đi lâu quá thôi thể nào hack được hay sao nhỉ điểm lại đẹp quá cố lên đấy, cô thấy ban đầu là đang cướp đang cướp crypto của nhau ở đây